Bài nguyện số 4 Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng Là tánh không vượt mọi thức tâm Ta là một là đồng nhất thể Họa cầu vòng chung khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm là hơi thở vào ra bất đoạn, là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ, từ rỗng không hiển lộ linh quang, là hơi thở muôn loài trường dưỡng, là tánh không vượt mọi thức tâm. Ta là một, là đồng nhất thể, họa cầu vòng chung khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm Là hơi thở vào ra bất đoạn Là làn gió vô thanh vô sắc Là nguyên tử bất khả luận chi Cấu thành nên vạn vật hữu tình Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ Tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn Tôi xin lỗi bạn Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng là tánh không vượt mọi thức tâm. Ta là một, là đồng nhất thể, họa cầu vòng chung khắp biển hồ, chuỗi tương tục vật chất ý tâm, là hơi thở vào ra bất đoạn, là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ Tôi cảm ơn bạn Tôi yêu thương bạn Tôi xin lỗi bạn Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang là hơi thở muôn loài trường dưỡng, là tánh không vượt mọi thức tâm. Ta là một, là đồng nhất thể, họa cầu vòng chung khắp biển hồ, chuỗi tương tục vật chất ý tâm, là hơi thở vào ra bất đoạn, là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi cấu thành nên vạn vật hữu tình ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ tôi cảm ơn bạn tôi yêu thương bạn tôi xin lỗi bạn làm ơn hãy tha lỗi cho tôi ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ từ rỗng không hiển lộ linh quang là hơi thở muôn loài trường dưỡng là tánh không vượt mọi thức tâm ta là một là đồng nhất thể họa cầu vòng chung khắp biển hồ chuỗi tương tục vật chất ý tâm là hơi thở vào ra bất đoạn là làn gió vô thanh vô sắc là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng Là tánh không vượt mọi thức tâm Ta là một là đồng nhất thể Họa cầu vòng trùng khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm là hơi thở vào ra bất đoạn là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng Là tánh không vượt mọi thức tâm Ta là một, là đồng nhất thể Họa cầu vòng trùng khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm là hơi thở vào ra bất đoạn là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng Là tánh không vượt mọi thức tâm Ta là một, là đồng nhất thể Họa cầu vòng trùng khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm Là hơi thở vào ra bất đoạn là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi. là đứng siêu nhiên hoàng vũ Từ rỗng không hiển lộ linh quang Là hơi thở muôn loài trường dưỡng Là tánh không vượt mọi thức tâm Ta là một, là đồng nhất thể Họa cầu vòng trùng khắp biển hồ Chuỗi tương tục vật chất ý tâm Là hơi thở vào ra bất đoạn là làn gió vô thanh vô sắc, là nguyên tử bất khả luận chi, cấu thành nên vạn vật hữu tình. Ta là đứng siêu nhiên hoàng vũ. Tôi cảm ơn bạn, tôi yêu thương bạn, tôi xin lỗi bạn. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi.